hello chào mọi người nha ừ. chào à, tất cả các cô các thầy và mọi người và các bạn nha các anh chị gần xa nha hôm nay Minh Thư chỉ giới thiệu cho cả nhà một món lẩu cá lóc nha wow. à, cá lóc của bờ hồ Dầu Tiếng nếu ai đã tới Bình Dương mà chưa tới bờ hồ Dầu Tiếng đi qua núi à, Bà Đen Tây Ninh đi ngang hồ Dầu Tiếng là chưa đến Bình chưa biết Bình Dương đã biết Bình Dương rồi sẽ biết bờ hồ Dầu Tiếng có loại cá đặc sản rất là ngon thiên nhiên à rất là ngon thì chúng ta sẽ dặn và đặt hàng trước nó mới có và đây là nồi nước lẩu nha rất là ngon chúng ta sẽ ăn lẩu với bún nha đó đây sẽ lẩu với bún à và các loại rau ừ. gia vị nha đó như loại rau rất là ngon bún tươi nha mọi người rổ rau rất là thần thánh ngon nha wow rổ rau hấp dẫn quá cả nhà ơi nhìn rổ rau rất là ok ừ, đầy đủ rửa rau và chúng ta sẽ cho một ít rau thơm đó, rau thơm vô vị vô nem cho nó thơm và không quên được cái loại nước chấm thần thánh đó là nước mắm cay nước mắm mặn nè rất là ngon nước mắm siêu ừ, cay ừ, chúng ta sẽ chấm để đây chúng ta sẽ chấm ok ừ. chúng ta sẽ chấm rất là ngon tươi rồi ta sẽ bỏ rau vô ừ. rau vô nha rồi con nồi sẽ đem chén lên đây chuẩn bị chúng ta sẽ, sẽ ăn thôi nha ừ, trong thời gian ăn chúng ta sẽ trần qua cái à, lẩu cá lóc này một miếng cho nó nóng nó ngon ít cá này cho nó à, nóng lại cho nó ngon wow rất là ngon cả nhà nhìn quá là hấp dẫn không chia điểm nào hết wow quá là đã nó hấp dẫn đi thôi đúng rồi nhìn rất là mê ly rồi nồi à, lẩu đã bốc lên khói nguồn ngụt ra ngót chúng ta ăn đi ta bỏ à, bún vô chúng ta sẽ ăn thôi đây này bà nội bỏ cho rồi rất là ngon tuyệt vời rồi chúng ta sẽ trang vô ta sẽ ăn nha Thầy Ừ. <clears throat> chúng ta sẽ bỏ rau này là bỏ một ít bún vô rồi chúng ta sẽ trang nước vô à, rất là ngon rồi đó ngọn ngọn trương có bắt cái quạt cái cho nó mát lên nha đúng rồi đó dạ sẽ bỏ cho bạn mình thư một ít cá nha ô mình thư một ít cá này rất là ngon cả nhà đó những miếng nó nóng ăn rất là ngon đó ta sẽ ăn đầy đủ rau và mướp rất là ngon mời, rất hấp dẫn mời cả nhà ăn ừ, xin mời nha mời cô chú ăn ừ. cho tạm hai để nó không ăn có lọt để trộn vô trong ừ. cái phim nghe nội đây nhìn cái ừ, đó ta sẽ trộn vô cá cho nó nóng một hồi mời cả nhà nha oh, mình sẽ chấm nước mắm rất là ngon không chia điểm nào hết wow uhm, ngon quá ừ. ngon lắm mọi người năm một anh năm một anh rất là ngon rất là ngon tuyệt chua mẹ đi đâu đi lại không thể quên được mấy món rau rất là truyền thống và ngon ừ. Ừ. cài nước ngon luôn mọi người ừ. ngon hả? Rất là hấp dẫn. Ừ. nó rất là dai uhm. dai ăn nó vừa dai mà nó vừa ngọt chất thịt nó rất là ngọt cộng ừ. với là các loại loại rau gia vị chúng ta sẽ ờ, nem ờ, đặc trưng của loại lẩu dành cho nấu cá lóc và nước, cái gói mà dành cho nấu lẩu đó. rất là đặc sản dùng cho chiên về lẩu cá lóc và có loại cá rất là ngon chấm nước cứ chấm tự nhiên mà không có tỏi mà ok bây giờ ta đã nóng nóng văng vật rồi đó ồ đã nóng lên văng vật rồi đó nghe đó dễ nghe cái từng cái này vừa rồi cũng sẽ chính xác ừ, cũng là ờ, Trời, em nóng quá rồi ừ. nóng rất là ngọt cả nhà yêu thương kênh của Minh Bà Rộ hoặc là Minh Nguyễn Bình Dương à, xin à, à, à, nhận lời góp ý và đăng ký cho một lượt nha nếu đăng ký thành công ừ, nhận video clip mới nhất hàng ngày nha dạ. hoàn toàn miễn phí nha cảm ơn nha rất là ngon không chia chút nào đồ cá rất là tươi nhìn rất là bắt mắt ừ. hơi già đã việc, ừ. đúng rồi ừ. nhà mình ba thành viên cũng rất là vui lắm nha nấu đồ ăn cũng rất là dễ ừ. Ừ, gọn rẽ ừ. dễ nấu không có gì khó nhà yêu thương ờ, đón xem và giới thiệu cho nhiều người cùng xem cho nó vui nha ừ. ừ các bạn cảm ơn nhiều ạ à. ừ. Rất ngon cho mọi người Nhìn hấp dẫn quá cả nhà dạ. Ngầu Nóng sôi Đã quá trời đã rồi ừ. Bay lửa ừ, Hơi bị đã luôn Wow ừ, gì miếng dày thịt này đó các bạn nói có tạo Ketahuan yang udah nggak tahu Makanya Đỡ ngon không? Ừ, đỡ luôn nhiều quá không hết cân rồi dạ. rồi được con đó vậy rồi còn Minh Thư giờ đến đây học kiến thức rồi cả nhà ừ, học kiến thức rồi đó rất là vui nha và đi học à, vô chữ rồi ừ, này về bên đây trường của đây cũng đang gọn chuẩn bị cho học sinh vô học kiến thức à rất là tuyệt vời nha cả nhà nước nó rất là ngọt cả nhà ăn nó đã nó đã ừ, cảm thấy nó rất là sướng không ừ. Ừ, ừ, quá đã wow. đây là miếng ớt nè rồi cả nhà nghe trời nóng nóng mà gặp mưa thì xuống ăn lẩu ngon rất ừ. là ngon ừ. trời nắng mưa lắm luôn mọi người ừ. thời tiết của bình dương đang ảnh hưởng bão của miền trung bão biển đông không mưa Vâng, cảm ơn cả nhà nghe đã theo dõi đầu video clip chương trình giờ. Và nếu yêu thương kênh của Minh Baro Bình Dương hoặc là Minh Nguyễn Bình Dương thì xin comment bên dưới và góp ý những uh, uh, lời hay ý đẹp nha và cho chương trình càng ngày càng phong phú thêm nha uh, hoặc qua số điện thoại đường dây nóng 0977 560 562 uh, cảm ơn rất là nhiều nha và nếu yêu thương kênh của Minh Pro và Minh Nguyễn của Bình Dương thì cả nhà xin đăng ký cho một lượt nha và chia sẻ cho một lần để nhận được video clip mới nhất hoàn toàn miễn phí nha cả nhà nha và bây giờ ekip chương trình và Minh Thư cùng toàn thể mọi người xin hẹn gặp lại clip video sau nha bye bye bye bye nha